tiếp tục về. ôi ôi ôi ôi ôi ok anh em clip của quảng ta ba lạng sơn nha hàng lắm cái đội nha bỏ qua trên cầu mà không chết vì ở dưới nó không có đòn bẩy vẫn đánh lại mùa là cái chắc rồi mồi thực chiến lâu không đi rừng rồi con này vẫn hot nha anh em thái độ này nó hot chắc hot vẫn hót ở xa nhìn thấy khói anh em ạ ok nhá ấy kết em nó alo quảng ta tara nhá